chào mọi người quay lại kênh uh, máy phân cũ của mình à, hôm nay mình lại à, tiếp tục làm video bán uh, hàng uh, Makita nhá hàng Makita này hàng Mỹ Đấy, tất cả đều là 18V nha mọi người trước khi mà giới thiệu về máy á thì mình cũng có thể mình cũng muốn nói sơ qua với mọi người một số điều như thế này thứ nhất là tất cả những thằng chó con chó nào mà kêu à, máy đít vàng như thế này mà máy mỹ à, máy à, trung quốc á thì à, mình cũng chấp nhận vì có thể là nào nó ngắn <clears throat> dù à, máy Makita như ghi sản xuất ở Trung Quốc vẫn à, thuộc tập đoàn Makita nha con nếu như tụi mày nói như vậy thì chẳng khác gì là iPhone sản xuất Trung Quốc cũng là đều nhá này con máy này đít vàng này Japan này mọi người thấy không đít vàng Japan con những thằng thiểu hiểu biết thì mình cũng không có nói chuyện với tụi nó <coughs> đít vàng này đây cùng Japan luôn này thấy không đây <coughs> đít đấy cũng ở China China nhưng mà thuộc uh, tập đoàn Makita thấy không nói chung là những thằng thiếu hiểu biết thì mình có muốn nói chuyện còn uh, ở đấy thì uh, ngay đầu video thì mình cũng sẽ báo giá luôn cho mọi người cái cách bán hàng của mình như thế này ở đây <clears throat> ở đây tất cả trong video mình sẽ báo giá thân máy cho mọi người còn uh, nếu như ai muốn mua pin và sạc á thì uh, pin pin mà pin minh rộng mới 4 bé dành sạc ring 700 ngàn cục sạc ring mà điện 120V của Mỹ thì là 600 ngàn sạc ring điện 220V à, của Mỹ à, điện 220V mình đã làm lại rồi thì với giá là 750 ngàn còn nếu như pin với cục sạc adapter pin cũng đóng 14 ampere thì 750 ngàn ai muốn mua máy nào á thì biết giá thân máy rồi lựa chọn à, gói pin sạc vừa ý mình <coughs> còn vào ra tổng tiền một số người cứ nói tại sao bạn à, máy mà không kèm pin sạc thì rất là đơn giản tao có thể là bảo giá tròn bộ cho ấy như vậy hoặc mình có thể bảo giá tròn bộ cho các bạn như vậy nhưng đâu phải ai cũng là người dùng đầu tiên có những người á ở nhà người ta đã rất là nhiều pin hơn người ta chỉ muốn mua thân máy thôi hoặc có người á, người ta mua 5 tới 6 cái máy người ta chỉ muốn mua 2 tới 3 cục pin thôi đưa ra như vậy cho người ta rất là dễ lựa chọn người mua hàng này dễ nữa tại sao những người không hiểu biết lại cứ lăn tăn vấn đề đó nhỉ giờ mình sẽ test máy từng con một rồi giải thích công năng của từng con một và bảo giá từng con một trong mọi người xem ai thích con nào thì cứ liên hệ mình 0915 411 822 mình ship code toàn quốc ship code toàn quốc ship code có nghĩa là nhận hàng trả tiền cho bưu điện mình thì à, mình hay gửi bị thép đấy nhá dòng ăn tải nhiều đây đây từ trước cho mọi người xem con máy mai nhé đi à, nhặt được cục xanh về để sửa à, công bông ngày mai này mình cũng nói à, với mọi người biết rồi nhá tất cả máy của mình ở đây đều là máy bị khoan dầu này khoan nhưng thật ra nó chỉ bị khoan bây giờ nó chỉ còn bị khoan ở trên vỏ máy thôi còn tất cả mình đã thay thiết bị từ những cây khác qua tất cả đều bị khoan dầu nhưng đã thay thiết bị từ những cây khác qua nhá nên hoàn toàn thiết bị tốt dinh con mai mai này Mai mai bản thân mày là hai triệu rưỡi Đây con này XAG03 sẽ thử lưỡi mai trước cho mọi người xem Rồi, Con này không chổi than nhá máy may của Minder um, cổ tử lớn 125 đây mọi người đã thấy mình test thực tế rồi đúng không nên á ai nào mày yếu thì mình cũng chịu thôi còn thực tế thì mình đã test như vậy thôi nó cũng không có khác gì mày điền này là đây mày mai mình bảo giá mày không pin 2 triệu còn pin sạc thì mình đã nói, nói ngay tới đâu đây thậm chí à, ai muốn thì xuống dưới phần mô tả mình sẽ bảo giá pin sạc ở phía dưới đó mày mai nha rồi à, tới à, máy cơ kiếm cơ kiếm ở đây thì mình có ba con máy đời à, cũ máy này là máy 18V đời cũ con này thì mình sẽ bán với giá thân máy 1 triệu 2 18V đời mới này Mình bán 1 triệu 8 18V không chổi than bán 3 triệu rưỡi tất cả mình bảo giá thân máy thôi nha mình cũng nói nha tất cả máy đều bị khoan đổ những thiết bị mình đã thay hết rồi ở bên mình cũng có bán rưỡi cực kiếm này một bộ như thế này 10 rưỡi để mở ra cái đây mọi người đợi chủ nhé 40 rưỡi này mình bán với giá 200 ngàn đây nó gồm bộ lưỡi cắt gỗ ngắn hai lưỡi cắt sắt ngắn hái được các gỗ dai đây hai rưỡi này là cặt nhôm đây nha một bộ mươi rưỡi này mình bán 200 ngàn nha mọi người đây cho mình sẽ thử cưa kiếm cưa <coughs> kiếm á mình sẽ thử từ con một cắt sắt cho mọi người xem này đầu này đâu thả mở nhanh như thế này nhấn vào rồi nó giữ cứng lại khi đẩy rửa ra mọi người chỉ cần đẩy qua thế này rồi nó tự trôi ra đây nhấn xuống rồi nó khóa lại này cắt sắt này con này có yêu tóc này điều tóc nha mọi người đây cắt sắt rất là ngọt đợi mình một xíu nữa này 140 tư nha cái này mọi người cũng có thể cắt sạch ống rất là ngon đây con này này con này mày tôi kiếm đời mới mình bán với giá là thân máy 1 triệu 8 nha gửi thì mình bán một bộ này là 200 ngàn đây để tiếp với con cưa kiếm đời cũ thân máy 1 triệu 2 con này cũng ở đâu thả mở nhánh nha mọi người nó cũng có điêu tóc này điêu tóc rất là chuẩn cơ kiếm có điêu tóc cá sát rất là ngọt luôn này cá sát rất là ngọt tiếp còn à, cơ kiếm không chổi than 18V <clears throat> đây mình cũng sẽ thử tiếp với uh, cặp sắt cũng là đeo tóc này à, cái này thay xong <coughs> này nó có cái móc này để treo nó có hai cấp độ nhánh chậm đây khóa này một này hai này hai là nhanh một là chậm đây đeo tóc Cắt sắt thì mình sẽ để ở chế độ chậm Ôi chà Con này cắt sắt vượt trội hơn hai con kia hẳn Đúng là giá tiền Đắt sắt ra miếng thật Ngon À nó có đá rồi đây giờ mình sẽ cắt gỗ cho mọi người xem cắt sắt cắt uh, gỗ được thì tất nhiên là cắt ống được làm đến cá rất là tốt hôm nay thì có à, giảm đến đeo hải vân cắt rồi thôi đi kiếm một khúc gỗ về nhà cắt đây có bên giữ khúc gỗ nữa không ô kia rồi nó ngắn quá rồi nó ngắn quá không không không có hề khô cồn này được để mấy người kia rồi ta đây ít x nên mình cắt mỏng nữa nha xem cắt gỗ này ra đà đây con này không chổi than thân máy mình bán 3 triệu 8 à 3 triệu rưỡi này có báo giá rồi nha nó sẽ tại thực tế hết cho mọi người nên có thể thời gian nó khá ở đâu mọi người thông cảm nha cái con cơ kiếm à, đời mới á nó cắt hơi chậm do mình đang để ở chế độ à, chậm để ở chế độ nhanh á nó cắt gỗ sẽ bả đào rất à, hơn rất là nhiều cơ kiếm đời cũ này thì mình sẽ bán với giá 1 triệu 2 à, thân máy nha đây thân máy 1 triệu 2 <coughs> bộ rưỡi à, cơ kiếm á 10 rưỡi ở bên mình bán 200 à, ngàn nha mọi người rồi tiếp con cơ kiếm đời mới con này cũng có chở than nữa này nó xuống rất là nhanh con vâng, cơ kiếm đời à, cũ này à, đời mới này thì mình sẽ bán với giá 1 triệu 8 thân máy mình pin sạc thì mình đã có báo giá ở đâu video hoặc mọi người xuống à, dưới phần à, mô tả mình sẽ có báo giá gì đó <coughs> khá là nhiều máy rồi mai rồi à, cho cái này quăng bên này <coughs> để những dòng công suất thì thấy à, không? Mọi người đợi xíu nha giờ mình sẽ test cho mọi người coi à, con cặp rung cắt rúng này này điều tốc này có 5, 5 à, cấp nhanh chậm à 6 cấp chứ đây đâu này là đầu thả mở nhanh đâu thả mở nhanh tiêu chuẩn của nó nó ghi là ô IS e hay IO e e gì đấy là chúng cái đâu này đâu tiêu chuẩn bỏ dưới nào cũng được nhá đây đâu này là đâu thả mỏ nhanh không phải như kia loại đời cũ hay của một số máy là dùng kia kia kia kia, kia um... mở lục giác cái này mình sẽ thử cho mọi người xem này đây đâu thả mỏ nhanh này bẻ ra thế này rồi ra rồi bỏ rửa ra ở đây này <clears throat> có này người ta gọi là cắt đa năng vì nó này có thể là cắt này đa phân của nó ấy, để cắt những cái góc kẹt như thế này này rất là tốt đây những góc vuông như thế này cắt rất là tốt không những vậy á cái này có thể xoay đây đủ theo nhu cầu của mình này nó sẽ có cắt gỗ này chà nhám này cắt sắt này sắt mềm đó nha mọi người à, mai này cái này cắt này đó sủi này sủi như thế này này để cho những cái nền đô thế này thì kia người ta sủi đô á nay uh, à, mình sẽ test thể công dụng của kia này uh, à, nay cho mọi người xem luôn đây à nói nữa nói với mọi người ở đấy á mình có bản à, rưỡi cắt rung một bộ này mình bán 500 ngàn đây đây là sẽ báo gôm này rồi cắt gỗ này nhựa này vừa gỗ vừa nhựa này vậy là cái này cắt được sắt này cái này shop meta là cắt đông đâu thế này kim loại mềm cái này cắt được sắt cái này cũng cắt ờ, được sắt này đây cái này cũng cắt được sắt này này cũng vậy này này ờ, để của kia cái ờ, mai cái này là đánh bóng đây rồi đánh bóng à, mai đây một bộ rửa như thế này rất là nhiều à, gì nhảm ở trong đấy nhá đấy nhá đây một bộ rửa như thế này mình sẽ bán với giá 500 ngàn nhiều món 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 món 12 món với à, một số à, dây nhám mình cũng không biết là đây bao nhiêu cái 2 4 6 24 cái rồi à, một cái đánh bóng đây đánh bóng à, cái này đánh bóng rất là tiền bây giờ mình sẽ thử được cái à, này meta cái này vừa cắt gỗ này gỗ nhựa sắt kim loại đó này mọi người có thể để cái lưỡi như thế này này đây để như thế này được hoặc chỗ nào mà mình không có tiền á thì mình để như thế này để như thế này vào không thì có thể để như thế này để thế này cũng được nhưng mà chắc là chắn là sẽ không có ai để như thế này rồi nhưng mà cái này quay được 360 độ đây giờ mình sẽ để như thế này để mình cắt thử cho mọi người xem đây thả một nhánh như thế này đó như thế này là nó đóng lại giữ chắc rồi siêu tốc đấy mình cắt thử đó nha mình không có giảm đàm à đây đây đây đây đây đây sẽ cắt thử con ốc cắt thử con ốc là chính xác nhất mọi người đợi mình một xíu đi hôm nay mình còn ca còn kế hơi nhiều rồi giờ mình sẽ cắt thử con ốc này đây cắt ốc á mình sẽ để ở tốc độ chậm thôi đây tốc độ một hoặc hai thôi đây không có thể mình mình sẽ để lên ba khi nào cắt gỗ á, hoặc sủi á cân tốc độ nhanh thì mình mới để lên sáu bảy à sáu năm sáu này đó mọi người cắt như thế này xong mọi người muốn á có thể trở lại ở như thế này nếu như nó đang nằm ở một góc vuông nó đang nằm ở một góc vuông thì mọi người cũng có thể trở lại như thế này để cắt này hoặc cũng có thể trở lại như thế này để cho thuần tay với mình đây thuần tay bên này qua nếu như ai thuần tay trái đây mình sẽ trở nếu như nằm ở góc vuông được con <laughs> con ốc không ốc nó không thể cắt nổi rồi ốc phải dùng lưỡi cắt ra có lưỡi không mình sẽ cho nó lưỡi này cắt cái người ấy mềm thôi tiếp người thử quá rồi này cái vòng người này sẽ được tại vì cái này mình cũng chưa có ranh ở về tại kia lưỡi này à 到时候，到时候。 kiếm cũng không có đi hết kia con ốc này quá thôi chịu bỏ tay về nó vậy là cái này chỉ cách kiếm loại mềm kiếm loại mềm như ông đông á rồi tiếp cắt gỗ này gỗ đấy mình lấy một à, mình gỗ đây đúng chính xác người ta nói cái này này cái này là cắt gỗ và đinh hoặc kim loại mềm đính đó này á à, ốc đó cứng quá chớ nổi này gỗ ha ngay đi đây thấy không nó cắt rất an toàn vì nó rung qua rung lại rung qua rung lại như thế này cho nó cũng sẽ tròn này mình có thể chặn nó cái điều mà đa số máy khác không làm được Thấy không? Nơi nếu mỏng không còn Thử lại này, cắt đính này nó Cắt được quế lắm đó đó Nhưng mà đúng là ốc thì nó cắt nổi thật Ốc rất là cứng Cứng, ốc thì nó vừa sắt nó cứng Ốc mà khoan được sắt thì... Này, cắt đính này đó đính đi cô một đó thấy không đính là ok Còn này rửa này á đây rửa này để cắt uh, ống đông hoặc uh, nhôm rất là ngon cắt gỗ luôn ra chắc nó sẽ cháy không khó bốc khói vì cái rửa này rửa cắt uh, gỗ không phải để uh, chuyên cắt gỗ chỉ là tạm thời thôi này đối với gỗ thì nó có ờ, cái này nữa đây đây đây đây đây đây đây dây nhám đây dây nhãn này cái cái này ấy, đây nó vào như thế này đây rồi cái này là dính rồi này đây dây nhãn bây giờ mình cờ ba tới nữa đấy nó nhầm mình thôi mình nhớ mặt anh ba nhà nó nhầm mình mình thật đây vuột bó góc được sử dụng nửa của máy này này đây một công năng hay được sử dụng nửa của máy này là sủi đây như ví dụ nó vương vải đồ trên nền á mới sủi sủi ra nha ở đấy mình có đồ để sủi mình thử cái này sủ như thế này này đó về nó đi hết à thấy không đây nha, máy cắt rốn này thân máy mình bán một triệu tám thân máy mới bán một triệu tám máy nó gọi máy cắt đa năng á à cái này để mai uh, mai mấy cái này này mai sắt này rồi đây rồi mai này này đây nó có đủ uh, à, đô của nó trong đây <clears throat> một bộ uh, như thế này mình sẽ bán với giá 500 ngàn đây một bộ rửa 500 ngàn nhá đó đó đây đủ đô này Thấy không cái này là <clears throat> dùng cái này đánh bóng chui rửa rồi cảm ơn mọi người quá con may mai máy soi máy soi thì à, chắc hôm nay mình sẽ chưa giới thiệu vì tại à, mình có đặt lưỡi của máy soi rồi nhưng mà chưa có về tới ngày hôm sau à, hôm khác có lưỡi máy soi thì mình sẽ review máy soi cho mọi người test máy soi cho mọi người xem nữa nhưng mà mới cùng nó sơ qua con máy sói này mới bán một triệu sáu máy sói này vòng tua của nó cũng rất là lớn 30 ngàn vòng 18V đấy nhá 18V 30 ngàn vòng chủ yếu của nó là soi những chỗ gỗ ờ, uh, này này hoặc là thạch cao soi ra được những cái ổ để mình để ổ cảm vào rất là tiền hôm nào à, đô về mình sẽ ra cho mọi người xem tẩy cho mọi người xem rồi ở phía đây, phía đây, đây mình sẽ xong thế thôi ở à, đây đúng không cầu vong hôm nay vừa test cầu vong mình vừa chỉ cho mọi người lắc từ cầu vong nữa nha bạc đàn giữ <clears throat> ở đây để xuống đó ép vào đây à mà quên chưa nói nữa nhầm khi giáp á cửa vòng là mọi người trả về này như thế này là căng này căng lên như thế này căng lưỡi này đây đây trả về mọi người trả về rồi mọi người mới lắp nha à. đây lưu ý này đây nó phải đi xuống cái dưới này nó chành với hai cái bàn này nó phải dưới này này rồi nó đi vòng vòng vòng xuống xong rồi mình sẽ căng lửa đây căng ở sau này căng lên rồi ok giờ mình đẩy nắp vào đây cho chắc rồi tại thử chạy xem được chưa chưa thử thì mở ra vào đây sáng thôi. sắt thì hôm qua mới ờ, nhặt được khúc sắt sắt này không phải là sắt thương sắt ở trong cái máy ờ, trong cái máy gì đấy á nói chung là phụ kiện ở trong máy nên thép này cũng rất là cứng mình không biết có cắt được hay không nhưng mình cũng sẽ thử để mọi người xem rồi một ủa ừ. bị ấm đó dạ, trả về không dạ. bốn trăm tư bốn trăm ba sách dây 430 lý nhé mình sẽ thử cho mọi người xem cái này là thuộc dạng là thép rất không phải sắt nè, do mình cũng muốn thử thử xem con cưa vong nó có thể cắt được không với ăn nhau ở kia rồi cái rồi cứa nè, rồi <clears throat> cứa này rồi cơ cũ nếu như có rồi cơ mới á thì theo mình nghĩ chắc chắn nó sẽ cắt được <clears throat> cho nào mình nhớ xem chung này đây mình sẽ thử sắt thử cái này thử xem ngoài mong đời của mình nha mọi người ngoài mong đời của mình sắt ống dây bộ bộ đời ba cắt ok nói chung là đang được đa mình thử thêm một cái nữa xem nhớt rồi à từ đây là cụ thôi đây này nóng ta nóng thầy ba luôn cắt ra quánh âm nhận cho người yêu chơi được không đây con này ha thân máy không pin mình bản 4 triệu 2 chỉ cần tẻ sắt như vậy là mọi người thấy rồi con này chuyên để cắt ống là chuẩn nhất con này thân máy không pin mình bảo 4 triệu 2 con à, pin phải sạc thì mình cũng đã nói ở đâu video ai muốn à, con không thì kéo xuống phần mô tả có uh, giá pin sạc ở phía dưới nhá thân máy 4 triệu 2 nha mọi người à, cắt kiểu này khủng quá tưởng đâu nó cắt đéo nổi chứ không rồi để em về làm nhìn tặng vợ <coughs> tiếp để cái gì nha à, súng bắn đi là xíu để đi ra để súng bắn đi à. đây súng bắn đi đời mới đinh này là đinh à, con này sử dụng đinh ép mình sẽ giải thích một xíu ở đinh ép với đinh chỉ nhá đinh chỉ á thì nó không có tai dùng cho mấy à, ấy nó làm một mà bạn à, đinh ấm á thì là dùng đinh chỉ một số người thì là kéo đinh chỉ cũng thông dụng nhưng thật ra cái đó rất là thông dụng mua ở đâu cũng có hết á là đinh chỉ còn con này á là bạn đinh ép này con này bạn đinh ép con này bạn đinh ép đinh tối đá được 5 phân mình bỏ đến 5 à, phân vào trong người xem đinh tối đa 5 phân nhá đây đây đây đây đi đây đi đây giọt xuống dưới đó này thử này mọi người phải đe đủ lực thì nó mới bắn đi ra nha mình yếu quá đe không ngủ rồi đây cứng ngắc va là cứng luôn nha mọi người này khóa an toàn không đe thì không bấm được và đe phải đe đủ lực nào mới bắn nhá không phải đe như thế nào nó cũng bắn đâu nhá đó đe đủ lực mình thì mình rành mình đe mấy cái không đủ á thì nó bắn không tới này khi mình đe đủ lực rồi một hai con mình đe đủ á thì nó bắn hết này đính này đi ép này tiếp nhá đầy đủ này đó rồi ăn xuống này trám phạt như một đó thấy không có nay con có chỉnh này <clears throat> như thế này đây bản euro đinh ra một khúc hoặc là bản ấm đinh vào giờ mình chỉnh qua bản ấm đinh vào này này chỉnh độ nóng sâu của bính nha à, của đính nha mình chỉnh qua bản à, ấm đinh vào đây nè này đây đính đi vào luôn mọi người ờ, sử dụng xong cái này á, nhớ lấy đính ra cho nó an toàn nhé đây con này bắn đính từ 3 phân cho tới 5 phân này con này nhìn hâm hổ vậy thôi nội thất ở phía trong của nó cũng rất là đơn giản con này thân máy mình bán 4 triệu rưỡi con ai muốn hỏi máy ờ, con này trong hàng bán mới nhiều á thì mình cũng xin trả lời là mình không biết nhưng mà theo mình biết là cái giá của mình khoảng bằng 60 phần trăm giá của hàng nếu như bạn này mới 60 hoặc 50 phần trăm thân máy không pin 4 triệu rưỡi nha mọi người đây còn đây là con à, đình chỉ còn nó thì còn hơn đình chỉ 3 phân nhưng mà đình chỉ 3 phân mình hết rồi không có để tải cho mọi người xem chỉ cho mọi người nghe cái tiếng này dạ nghe vâng. đây dạ nghe đây đây là đây này đó đó con này đi chỉ 3 phân con này thân máy không pin mới bán 3 triệu đấy cùng như thế này thôi cả con kia nó đình chỉ chứ không phải đình ép đình chỉ nó sẽ ấm nước cả cái tay vào rất là đẹp con mình bị nó cho mới xem con bàn vịt này á, nó có những tính năng rất là hay này bấm như thế này nhưng nó không chạy khi mà mình đe vào á thì nó mới chạy này đe vào nó mới xoay đó đe vào có bộ côn nó mới xoay đây hoặc là như thế này có cái nút này bấm con nó không chạy nó giữ được co nha giữ co thế này rồi mình chỉ cần việc cầm như thế này đưa vị tuyến thôi không phải bấm co rất là nhanh con này á đặc biệt của nó là vòng tua của con này rất là cao vòng tua của con này tới 4 ngàn vòng tua 4 ngàn nha mọi người nó còn có thể chỉnh vít vào nóng hay sâu ở đây đây chỉnh vít vào nóng sâu ở đây nữa con này là dòng không chổi than thôi đây giờ mình sẽ thử <clears throat> dùng con này để bằng tốn cho mọi người xem con này bắn tốn thì tuyệt vòng tua 4 ngàn mà bắn tốn thì quá chuẩn rồi này kịch cái nó xuống thôi con này bắn tốn rất là chuẩn nha mọi người vòng tua 4 ngàn vòng tua 4 ngàn thì bắn tốn quá chuẩn nhích cái nó xuống thôi à vừa kìm gõ bốn cái nó vừa xuống này rồi để tẹt gỗ của con này đây cái đầu của nó đây này như thế này á mình sẽ à, vô nông mở ra xíu mình sẽ vô sâu hơn đó con tố 4 ngàn trên đấy nữa nó bắn vịt rất là nhanh rồi ẹt kệ xuống rồi. thử cái này cho mọi người xem thôi thử cái này này bây giờ mình giữ coi này nhá bật qua chế độ này rồi giữ co lại rồi như thế này đúng không giờ mình sẽ không bấm co cầm như thế này vặn vào nhận xuống nó mới chạy nó rất là mạnh đó thấy không bấm con chạy khi nào nhấn vào nó mới chạy đó muốn cho vịt nó ra hơn xíu thì bạn qua đây đó thấy không con này á hiện tại thì ờ, mình đã nói máy vì khoan rổ rồi bây giờ mình cùng sẽ bảo giá thân máy như con này bị khoan rổ đây này mình sẽ bán với giá máy thân máy là 2 triệu nhưng cũng có một số con rất là đẹp không bị khoan rổ mình sẽ bán với giá 2 triệu 2 thân máy này con vịt nha cái này dùng thì cao thì quá tuyệt con vịt rồi đấy trên đấy mình cũng sẽ thử con ờ, cặt gỗ luôn 빙 오면 공간 되잖아 딱 nhảy thôi tẹt nhánh sơ quá nha mọi người đây con này thì cắt gỗ như cắt bánh 18V Đó, cắt rất là đà con này thì tất cả đều là máy khoan nhưng mà máy mà có lưỡi á thì mình bán một triệu sáu thân máy còn không có lưỡi như con này á mọi người mua về mua từ mua lưỡi mới bỏ vào thì mình bán một triệu tư con này lưỡi đi kèm theo máy một triệu sáu đây thân máy nha cưa 18 vô con này cắt rất là sướng cắt cảm giác mình đi eo eo eo eo, thôi rồi thì đấy mình à, giới thiệu những con này mặt vịt à, khoan báo chức năng con này XPH06 có báo pin này búa này vịt này khóa này những con này quá nha rồi chắc mọi người đã biết về tính năng của những con này rồi nên mình sẽ không test thực tế nữa mình sẽ thử cái à, tiếng cho mọi người xem nào đây thử cái tiếng máy này đó đâu áo tôi đâu, siết, mở ra này tiếng búa này mình không thử thực tế nữa này trượt đây ip hạt không bài phá chức năng cực kim anh nhá đó nghe trong bộ đủ biết rồi à để bao giá đây chứ IPH 07 á thì con nào đẹp á mình sẽ bán với giá 2 triệu một con nào bị khoan dầu mình sẽ bán với giá 2 triệu đó IPH 06 thân máy mình bán 1 triệu 6 XPH 12 do máy đời mới máy nữa nó chỉ để khoan tương mềm nó thua con XP206 và XP207 nhưng mà nó vẫn có chức năng búa với 21 cấp trượt đây đấy nha con này mới bản thân máy một triệu rưỡi rồi khoan mini còn khoan mini này á thì khỏi phải nói với nó vì vốn gì á đây nó rất là nhỏ mà đầu của nó tới 13 ly 20 cấp trượt nó rất là mạnh rất rất là mạnh nha mọi người mình phải nói con này không đổi than mini rất là nhỏ gọn mà rất là mạnh đen sáng này con này rất là mạnh đây XDT 13 con này cũng không chuyển than không có nút bấm con này mới bản thân máy một triệu rưỡi con này mới bản thân máy một triệu tư này khoan uh, mini thân máy một triệu tư vịt mini vịt mini đây chế độ này auto khi nào có được á, thì nó mới tự động tăng tốc nó chạy rất là chậm dung minh bấm hệ co đây này tắt đèn bật đèn nhấn giữ đâu nó sẽ bật tên bật hoặc tắt đèn đây chế độ nhanh chế độ chậm là chiều đây vịt mini vịt mini mình bản thân mày một triệu rưỡi rồi vậy là gần hết rồi con mấy con đấy rồi đây cưa cưa 36V có than dĩa này dĩa mươi 36V có than dĩa 185 con này mới bản thân máy 3 triệu cưa 36V không chổi than diệu 180 đây con này mới bán thân máy 5 triệu đây con còn những con này á thì test quá nha rồi mình đã test rất là nhiều rồi hôm nay chủ yếu mình giới thiệu về những cái dòng công suất ở phía bên kia đây rất là cảm ơn mọi người đây con vịt này rất là ngon này vòng tua tới 4 ngàn nha mọi người vòng tua tới 4 ngàn rồi con có là đầu côn chỉnh vào ra vịt rồi giữ công tắc đây thấy không co đảo chiêu giới hạn à, đầu vít vào à, nóng sâu hoặc ống vít motor không chổi than này 4.000 vòng trên phút này thấy không nhớ con này thuộc là con đẹp rồi đấy 4.000 vòng trên phút motor không chổi than 18V đó con này mà dùng làm thạch cáo á thì là đỉnh luôn còn không bàn tôn bàn tôn con này cũng rất là đỉnh vì sao vì rằng vòng tua 4 ngàn bàn tôn rất là nhanh đây con này mọi người mà sử dụng dùng rồi sẽ bị ghiền nguyên hợp con này sử dụng rồi sẽ bị ghiền rồi cảm ơn mọi người nhiều mọi người à, mua hàng thì liên hệ với mình không chỉ một 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng à, mình sẽ cố toàn quốc nha mọi người cảm ơn mọi người nhiều Action. phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này